hiệu bếp là Rinnai bếp có model là KGE M661FS đây là nội thất của bếp đây thì trước tiên test những cái chức năng của dòng bếp này á, thì shop sẽ đến giới thiệu thêm qua một số dòng bếp ga có những cái chức năng an toàn cơ bản ở đây hiện tại shop đang có thì bạn nào đã chọn cho mình được cái con ốp ờ, con bếp phù hợp với ờ, nhu cầu của bạn sử dụng á, thì các bạn có thể chụp hình lại ở vị trí con đó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 các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái tính năng bờ rang nó sẽ bật lên các bạn có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa khi không sử dụng nữa thì mình sẽ gạt về vị trí bên phải này bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường còn có một số bếp thì nó có thêm cái nút 3 giây này á thì shop sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây này bạn nào có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được. Ở vị trí số 1, đây là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước. Giá 1 triệu 7. Tiếp theo số 2. Mặt men chống xước, bếp này shop đã gắn công tắc rang rồi. Năm sản xuất của nó là năm 2017, giá thì chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Giá này thì do cái mặt này nó bị ờ, ố nè. Ừ số 3 giá 3 triệu ờ, với số 3 giá 2 triệu 8 năm sản xuất của nó là năm 2017 cũng đã được gắn công tắc ra số 4 Rinnai mặt men chống xước giá 2 triệu về bếp này shop có tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng nè số 5 giá 1 triệu 6 đã được gắn công tắc ra số 6 giá 1 triệu 8 mặt men chống xước số 7 Paloma nút nhấn có mặt men chống xước ừ. Paloma mặt men chống xước giá 2 triệu tư số 8 Rinai mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu tư số 9 <coughs> Rinai mặt men chống xước giá 3 triệu 2 số 10 Paloma mặt men chống xước giá 2 triệu Ba lô số 11 2 triệu 2 mặt men chống xước đây thì tiếp đến tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp kính full chức năng mặt kính cường lực full chức năng thì nó cũng sẽ có những cái chế độ nấu như là nấu cơm nấu cháo hẹn giờ nấu nhiệt độ chiên nấu nước sôi 5 phút tắt hâm và nước 3 giây ở bếp nướng thì sẽ có hẹn giờ nướng nướng một tầng lửa nè giá 4 triệu rưỡi số 16 bếp này thì nó phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp thì nó có những cái chức năng cũng giống như những dòng bếp full chức năng khác đây, những cái chế độ này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 đây là hàng trưng bày mặt men chống xước Số 19 Đây là hàng dùng lướt thôi Giá nó chỉ có 6 triệu rưỡi Tiếp theo Số 20 cũng là hàng à, dùng lướt mặt men chống xước Tiếp theo thì sắp sẽ đến với một số dòng à, bếp từ âm Thì đây là một số dòng bếp từ âm mà vẫn chưa có được vệ sinh Để shop sẽ đưa ra một cái mức giá là phù hợp nhất Bạn nào muốn vệ sinh thì mình sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vào thì tất cả những dòng bếp từ có công suất nấu của nó trên 2000W nó sử dụng điện 200V các bạn có thể cắm vào điện lưới 220 của mình để sử dụng còn bếp mà nó có công suất dưới 2000W thì nó chỉ sử dụng nguồn điện là 100V thôi nên khi sử dụng thì các bạn phải sử dụng qua ổn áp hoặc là biến áp có công suất tương đương hoặc cao hơn còn về à, dây dẫn các bạn nên đi dây dẫn có tiết diện lớn từ 4 à, chấm cho đến 7 chấm để đảm bảo được công suất nấu bếp sẽ có bảo hành và trước khi giao bếp thì sẽ làm một cái clip test những cái tính năng của bếp để cho các bạn xem thì để trở lại với video clip chính của ngày hôm nay thì shop sẽ đến với dòng bếp Rina để à, test tính năng giao cho khách thì bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để cho các bạn xem được cái à, ngoại thất và test được cái tính năng của nó bếp này có mặt sơn à, tĩnh điện là cái mức giá của nó chỉ có một triệu tư thôi đây là ngoại thất của bếp <coughs> những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng đã che kín lại rồi để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện đây là bếp nướng mâm hứng và vỉ nướng này bằng inox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 cứng cái miếng mút đó lại khi các bạn sử dụng pin thì mình nên tránh những cái loại pin như là con ó con thỏ pinaco dán tròn kiểu kia kìa kiểu ngang kia kìa không có dán kiểu đó ngang theo cái đường bếp á nhấc ra khỏi ngoài